Xin chào các bạn đã đến với trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi là bình luận viên của trận đấu. Đây chính là điều tuyệt vời mà bóng đá mang lại. Nó luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ và không làm chúng ta thất vọng phải không? Đó chính là điều khiến bóng đá trở thành môn thể thao vua. Anh biết đây chúng ta có một khung thành trống, một quả bóng và một đám người là đã có thể có một trò chơi hấp dẫn rồi. hiệp 1 đã được bắt đầu Hợp lý Chuyển hướng quá hay Những nguy hiểm đã qua đi Daniel Vest Đưa sông Petri cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương phạm lỗi Petri Haudi ba, mở cánh rất thoáng Varane không được đây là một cơ hội tốt để mở một tình huống tấn công nhanh Đó là vẻ đẹp của sự giản dị Không cần dườm già Không cần nhiều pha ban bật Sancho Ronaldo cơ hội dứt điểm bàn quân bình tỷ số đã đến với Manchester United rất bất ngờ đấu đằng diễn ra rất hấp dẫn Việc chơi với một sự tập trung tạo ra sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự là rất quan trọng Sẽ có một tình huống ngang biển Torres được quả đá phạt góc đưa ra cú chờ bóng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 Hậu đi ăn ba Cơ hội Dứt điểm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 rất tốt đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ đưa rộng Dani Alves Pique Jordi Alba vẫn tiếp tục đi bóng Petri Jordi Alba tiếp tục đi bóng Petri. Aubameyang. Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Torres. Tập đôi. Pha dứt điểm không tốt.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 lỗi rồi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 nếu cứ tiếp tục mất trận địa như thế này thì việc họ có phải nhận thêm một bàn thua nữa cũng không phải là điều bất ngờ trong trận đấu khắc nghiệt như thế này thì việc ừ, giữ được sự bình tĩnh giữ được những cái dứt điểm và như vậy hiệp 1 đã khép lại chúng ta hãy cùng chờ đợi những sự thay đổi sau 15 phút giờ nghỉ giữa hai hiệp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 đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương không được Petri Aubameyang vẫn tiếp tục đi bóng đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý một quả ném biên đi bóng rất sung anh Busquets không được không hiểu ý nhau pha phối hợp không thành công Daniel Vest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 Piqué, Dani Alves đi bóng rất sung anh lỗi rồi Torres tình huống phá bóng thiếu dứt khoát Martinelli rất tốt đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ đi bóng rất khó chịu tình huống đá phạt ở vị trí khá nguy hiểm trọng tài đã rút ra một thẻ vàng trên của Sa Mang và bay ra ngoài. Chuyển trạng thái rất nhanh. Một pha phơ vào trung dọc. Áp sát. Đưa rộng. sẽ có một tình huống phát bóng lên Daniel Ves đưa sông phút thứ 76 của trận đấu Aubameyang dứt điểm pha cứu thua tuyệt vời Một quả ném biên Một quả ném biên Rất tốt Đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ Cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ Và cắt bóng thành công Horian Ba Cú chơi bóng Không có gì khó khăn cả Aubameyang Đi bóng rất khó chịu Đọc tình huống quá hay Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương Quả bóng rất quyết liệt chơi với góc sút là khá rộng đây là tình huống đá phạt có thể nói là khá nguy hiểm và chứa đựng không ít rủi ro Tình huống đá phạt ở vị trí khá nguy hiểm Đây là tình huống đá phạt có thể nói là khá nguy hiểm và chứa đựng không ít rủi ro. Không hiểu ý nhau, pha phối hợp không thành công. Fred Sancho Mọi thứ đã qua đi không được đọc tình huống tuyệt vời như vậy sẽ có 2 phút bù giờ phạm lỗi